Chào các bạn, shop hàng nội địa Nhật rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm. Loa Tenoi Aden kiềng tròn củ 385 Anico hiện đại không chỉ giữ lại những nét truyền thống mà còn phát triển và được nâng cao bằng những cải tiến công nghệ. Tiên tiến, hiện đại nhất, nhờ vào sự cải tiến này mà loa đã sở hữu hệ thống chất lượng âm thanh và hiệu suất sử dụng tuyệt hảo, tuy nhiên vẫn có những nét cổ điển. Rất thích hợp cho những bản nhạc trữ tình đằm thắm, sở hữu thiết kế hình chữ nhật với kích thước 910 x 602 x 362 mm và trọng lượng 41 kg. Đây là dòng sản phẩm tôn lại sự chắc chắn, khỏe khoắn với sự thiết kế từ những nhân công có tay nghề, chất lượng cao từ đất nước Scotland. Các bạn quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ với shop qua Zalo 0909306149, shop gửi hình chi tiết và tư vấn thêm cho các bạn nhé.